có chỗ nó gọi là miếng dán không tan và miếng chấm không tan đó thì nó chỉ có màu đen thôi nhưng mà hôm nay á mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn mới đây 2021 là nó có nè đây anh em nhìn kỹ nha màu đen màu đỏ và màu trắng anh em thấy không màu đen màu đỏ và màu trắng có màu vàng nhưng mà mình hôm nay mình không quay nha anh em còn cả có cả màu vàng nữa đó anh em cứ chọn thoải mái màu đen màu đỏ màu vàng màu trắng bốn cái màu chủ đạo đó rồi lọc sẽ bắt đầu lấy cái miếng này lọc dán vào hột cho anh em chơi thử ok đó bây giờ lọc sẽ dán vào đại một con nha anh em đây lọc dán cho anh em xem luôn nè cho anh em thấy rõ đây lọc rút miếng màu trắng nha anh em rút một miếng màu trắng lọc dán vào con cua ok lọc dán vào con cua rồi ok anh em chưa rồi bắt đầu nha anh em giờ lọc sẽ test cho anh em là nó như thế nào đó để nói cái này xong á rồi lọc sẽ giới thiệu sơ về cái máy cho anh em thấy cho nó rõ rồi bắt đầu đó cái đầu tiên lọc đánh với em là sẽ 5 năm chơi cho vui thôi chơi cho vui thôi nha anh em rồi cái này lọc vẫn đánh là con bầu đi đó dở không có bầu anh em thấy không đây gọi là đánh hên xui đó đây gọi là cây đầu tiên mình đánh hên xui đó ok chưa giờ lọc sẽ test thêm hai cây hên xui để cho anh em xem lọc đánh về con cua ok lọc dở nè anh em không có cua xui với đen không à thấy không rồi cây thứ ba lọc sẽ đánh về là con bầu đó cây thứ ba anh em dở mày qua con bầu đánh ba cây ba cây ăn được con cây thì lỗ rồi đó thấy không hên xui mà rồi bây giờ lọc sẽ bắt đầu lọc test cho anh em xem là nó như thế nào ok cho anh em rồi ok đó khi á, anh em bọc cái cục rung ở trong người á là nó sẽ rung rồi bây giờ lọc xì dở này có con cua nè anh em có cua nha anh em có cua đó anh em thấy không có cua rất là dễ có cua rồi tiếp tục cây thứ hai rồi khi nào á anh em chơi á cái máy bọc ở trong người á anh em có rung là anh em cứ đánh thôi còn không rung anh em đừng có đánh cây này là không có cua nha anh em đừng có đánh mình đánh xiên tả qua lại đi đó thì mình đánh con gà con nai ví dụ vậy thôi nha con gà con nai đánh đại đi mình tả về con gà con nai đó không có cua anh em thấy không rồi tiếp tục rồi tiếp tục nha em cây thứ ba đó, anh em cứ nhớ trong người mình đặt máy trong người khi nào cảm giác có rung ok anh em hãy đánh còn ví dụ như mà nó rung nhẹ anh em cũng đừng đánh đó cái này là không có cua này anh em lọc vẫn không đánh cua lọc sẽ tả về con gà con cá ok mình xiên hai con đó đi con gà bằng cá đi dở hai cá đó quá ok đúng không rồi tiếp tục nha anh em cây thứ tư đó cây thứ tư rồi cây này á lộc vẫn không đánh về con cua lộc sẽ tả qua con nai và con ờ, bầu đi con nai con bầu rồi lộc dở nha anh em dở cho đàng hoàng đây con nai con bầu lượm tiền cho người ta luôn đúng không rồi tiếp tục lọc tiếp tục nha anh em cây thứ năm nè đó cây thứ năm anh em ờ, anh em ơi cây này là đã có cua đã có cua anh em mình đặt tắt tay vào đặt tắt tay vào anh em tuột quần đánh luôn cỡ nào cũng phải đánh nha khi nào nó báo luôn trong người mình cỡ nào cũng phải đánh rồi lọc chở cho anh em xem đây đó có con cua là ok lượng tiền đúng không rồi thì hồi nãy giờ nói như vậy rồi bây giờ lọc và sẽ cho anh em xem về cái máy là nó như thế nào nó gồm những cái gì đây anh em mình đó là bộ hột là và hột người ta nha anh em khi anh em đi vào sòng sới đánh á <clears throat> thì chỉ cần cho lọc một cái mũ nè một cái mũ và một bộ báo rung đây một bộ báo rung là mình bọc trong người anh em thấy không đó đẹp đúng không rồi một cái mũ lọc đã làm sẵn vào đây rồi ok nó vẫn như cái mũ bình thường thôi nha anh em anh em những có những cái mẫu mũ nào của anh em đội á, cứ gửi lên thì lọc làm vào đó luôn còn không á, thì lấy mẫu mũ của bên lọc lọc cũng rất là, là nhiều loại nai adidas nói chung là đủ kiểu hết cho anh em lựa chọn thoải mái đó nó chỉ cần là như vậy thôi